chạy nhung giờ thô lời chúa chi thơ ư lu nâng thâu ủa dạ cú ca lò cú chân do chân lưu có cha chỉ mua có e cú xia chỉ ca lò cũ tranh lu tranh do tranh chua trình mua có khởi ua lu của mùa trên ta xin chú nhị lão cù lú xia chân khẩu la cho dù ô cha mua có ca chỉ dù nhỏ nhỏ chỉ thơ thà cây nhung giờ đâu lời chúa chi thôi xia lo tông đầu xuống chỉ yuan yuan yo cho nụ lâu chính chú nghỉ lão tha lọ cụ lúc xe chân khẩu la cho dù ô cha mua có nó ca chỉ dù nhỏ nhỏ chỉ thời thà chúa chi lùn dìa của múa bò của chợ mô xia lo tông đầu xô chỉ yuan yuan